rất kịch tính những trận chiến ờ, sông bãi chào buổi sáng mọi người chào mọi người đã quay lại với kênh nhân lý chúng tôi hôm nay kênh nhân lý chúng tôi sẽ ờ, quay lại cảnh ờ, đánh cá đấu của dân lý trong cái mùa những ngày đầu đông đây có một nhóm đang ờ, ngồi ờ, gỡ lưới gỡ những con cá đấu bây giờ đấy rồi đây có, có, có hai con ờ, mấy con cá đấu vừa mới bắt xong sẽ theo chân các chú để ờ, ờ, đưa quay lại những cái ờ, cái cảnh bắt cá đấu nha bắt cá đấu là một trong những cái cái nghề của dân làng trài nhân lý này thấy có cá rồi có cá rồi mọi người đã thấy có cá dấu hiệu của cá đấy đấy đấy đã thấy dấu hiệu của cá làm rất là vui đấy đấy đấy này một người à, nắm cái à, cái đầu lưới còn kia nắm cái nguyên cả cái tấm lưới này nước ờ, không có lớn lắm đó vô vô vô vô đây có ờ, một vài uh, chú ở trên này đến uh, ờ, xem tầm này còn uh, 5 giờ hơn thôi cũng khá sáng đấy tăng cá đối ờ, phải có sức bơi rất là mệt ừ. một ờ, tấm lưới như vậy ờ, đây bên đây đầu lưới này đó đó đó bơi rất là mệt đấy rồi một người đi lặn đấy bây giờ bủa dắt ờ, mé xong rồi bây giờ là dũng á dân biển rồi là vẫn dũng đánh ca xong là dũng đâu quay cận cảnh này kéo lưới ờ, cá đói lên cho mọi người xem phụ kéo rồi Dũng để cho cái đó nó chạy vào trong lưới tại lúc nãy thấy uh, mấy chú gỡ chỉ là mấy con cá đói thôi đấy ngay chú đứng luôn à, chỉ gỡ ba bốn con thôi nhưng mà có những người đi tập thể dục ở dọc này họ thấy rồi lại gọi nhưng mà thấy rất là hay đúng mà rất là chuyên nghiệp kiểu quen rồi họ nhìn thấy những cái dấu hiệu của con cá đó thì là cứ ờ, bổ ngay cái vị trí đấy thì sẽ có mặt trời ờ, đang lú lên đang ờ, nhần nhô lên nhưng mà bị bị lớp mây này mây đen mây đen này che phủ qua rồi đấy lưới kéo cũng ờ, thu nhỏ lại dần rồi chuẩn bị ờ, mình sẽ ờ, đón chờ mọi người đưa cái tấm lưới cá rối lên có bao nhiêu con trong đấy và cô chú đang ờ, đưa những ờ, anh chàng cá đối lên trên bờ mấy cha muốn gỡ vừa gỡ đóng có đầu sao mà một chị đâu chỉ được khoảng tầm 10 ờ, 10 hơn 10 con mà chú ờ, bảo là nước nó đánh lớn quá lùa hỏng trì nên cá nó chạy ra ấy. chứ thấy thì thấy rất là nhiều lặn xuống thấy rất là nhiều chú mang kính ra lại xuống thế rất là nhiều anh còn có điểm ra không còn cuối cùng làm thì là chỉ đóng không là Mỹ á Tao lên chín Tôi lấy ông Tạo ờ, đâu có tên cái tạo Gì gì kia này lấy gì bào với ờ, đầu dép chứ có thuốc rồi đó mà ra tôi cái đây tặng đụng mà đâu đâu có lượng xây lấy một động đeo đeo một nó làm xây một động cấp bình chạy cháy luôn à, à. động lỗ cũng ra chỉ lấy đến cấp ấy ngay cũng động cá dù chứ ai nó tò ờ, tọt tọt hồi ra chỗ đây anh thấy chế về làm gì ngon nữa nấu dạ, nước đồng <clears throat> nước mắm nước mắm tỏi đầu hai con nước được chi cá đây dạ, về là nướng là chiên giòn nấu canh chua nướng dạ, là làm chén muối tỏi ớt ăn rất là ngon mọi người à, chia sẻ nhau từng con cá đấu vừa mới ờ, Lâm bờ Kênh nhân lý chúng tôi à, mọi người à, lên xem Rồi Lên lên Tiếp Đấy ở gì giờ các chú quyết định à, đánh thêm một giác nữa à, à vô vô vô đấy chị chị chị có dấu hiệu có giới thiệu à mà dấu hiệu làm sao để bắt chung không không nước giao à, nhau lên lên những trận chiến ờ, sông bãi rất là kịch tính và rất là ờ, nhộn nhịp người chạy qua kẻ chạy lại rồi la hét hò với nhau chỉ lối cá chạy như thế nào đây một người ờ, chú này đến để đón ờ, cái ờ, cái đầu lưới cái đuôi lưới của kia một người đang bơi giữa mặt trời đang ló dạng rồi sáu giờ đúng rồi đấy chạy chạy xuống rồi đuổi vô đuổi vô đuổi vô gom ngay vô cái cái, cái cái đoạn giữa này đoạn giữa này đấy dũng để đuổi cá vào ấy mình à, đánh phía bên này rồi xong mình à, lưới bên này rồi vòng cung qua đây thì mọi người đuổi vào cá nó chạy vào trong à, lưới đó trên này cũng kịch tính không kém mọi người hò hét với nhau lao với nhau đấy cá nhảy lên đấy mọi người thấy không mình à, đang à, đứng à, gần mọi người chào mọi người hơn rồi rồi luôn bảy đi ba người nắm một đầu người nắm ờ, tấm ờ, dần đi vòng vòng vào vòng vào đấy tấm lưới đang lên rồi ta này con thấy rác nhiều hơn cá nha mất máng cũng đỡ cũng có cá cũng rác cũng rác nhiều hơn chỉ ờ, gần ấy nó nó cóp lại nó đi á rồi sao nãy thấy cá nhiều lắm rồi nó nó cóp nó dạng đi á 6 ờ, giờ 15 thôi mẹ đây thất bại ơi hai con được hai con đúng rồi biển giả không ai đón trước được cái gì hết thấy thấy nhiều cá nhưng mà vô đánh đánh có mấy con xa xa kia có một đội à, cũng đang à, đánh lưới cá đối này lại một con cá vừa mới thả phóng xanh đây đã gỡ con cá đói cuối cùng rồi đang dạ, gỡ một con cá đói nhiều lắm thấy nhiều lắm nhưng mà đánh chỉ có hai con này thôi à, nhiều lắm mà nó cho nó lọt lướt cá bé quá cho nên nó lọt lướt à, dạ nên chúng ta nghiên cứu lại lưới chặt hơn nha. lưới này gọi lưới gì chú à, gọi là lưới ờ, búa đấu búa cá đấu dạ đi xuống nói người ta à. là người ta biết ha à, mua loại lưới ờ, cưỡi cá đấu đỡ mai đỡ mai con mua gì không lấy ghe đánh luôn này, lần này là lần sau mua lưới chặt hơn à, <laughs> báo giờ thông tin biết lưới thừa quá cá à, chui ra hết rồi quá, cá bị lọt hết cho nên uh, làng chài ta nghiên cứu lại là làm lưới giặt thêm nó chặt hơn để cho nó đạt hơn rất <laughs> dễ thương không mọi người mẹ này thất bại chân mấy chú cũng về có đánh nữa không chú không về về ờ, hả ờ, thôi đã gỡ xong